từng cho nhau bao nhiêu hy vọng cho nhau từng lời hứa phút cuối ra lại được không gặp lại nhau chỉ hôm nay để em phải nhớ phải buồn nếu cho em được lựa chọn một lần nữa nếu cho ta quay lại phút giây đầu em nguyện sẽ chẳng gặp anh từng cho nhau ok bây giờ nhi sẽ hát luôn bài này nha từng cho nhau đây là bài hát nhạc hoa lời việt nhi khá nhi khá là thích bài này bài này cũng cũng lâu rồi bản này là bản của um, chị Hà Nhi chị hát ở chợ gạo rồi bản này rất là feel luôn mọi người tình cờ gặp lại người xưa cà phê quán cũ cùng vui với ai cánh hoa rơi nhẹ vương mắt nay lối về sau bàn chân áo nề rượu ngọt làm ta uống say cà phê đắng làm ta thấm cay giấc chim bao chợt mơ thấy nhau nay vỡ mong rồi riêng mình ta đớn đau từng cho nhau bao nhiêu hy vọng cho nhau từng lời hứa phút cuối ra lại gặp lại nhau chi hôm nay để em phải nhớ phải buồn nếu cho em được lựa tròn một lần nữa nếu cho ta quay lại phút giây đầu em nguyện rượu ngọt làm ta uống say cà phê đắng làm ta thấm cay sắc chim bao chợt mơ thấy nhau vỡ mông rồi riêng mình ta đớn đau từng cho nhau bao nhiêu hy vọng cho nhau từng lời hứa phút cuối giữa lại được không gặp nỗi buồn nếu cho em được lựa chọn một lần nữa nếu cho ta quay lại phút giây đầu em nguyện Ok, xin chào mọi người nha Kiều Ni say rượu đâu bằng say chị Ôi trời ơi <laughs> Trời ơi trời ơi Nói câu nghe mát lòng ghê á